và chúng ta mới giải lao 5 phút rồi thì mình ờ, hướng dẫn anh chị là một cái phần ờ, rất là khó khó hơn nhá là chúng chúng ta sẽ tự hành một cái chuỗi tặng quà cho khách hàng chị nhé tặng quà cho khách hàng thì ở cái phần ờ, phần chiến lược marketing phần quảng cáo Facebook mình đã dạy cho chị là cái phần là phễu bán hàng rồi đúng không phễu bán hàng rồi đó <clears throat> thì những sản phẩm của chị mới đúng không để khách hàng nó biết anh chị nhanh nhất là anh chị có thể tặng cho khách hàng một cái món quà nhỏ gì đó nó liên quan đến sản phẩm của anh chị hoặc là gì hoặc là anh chị chia nhỏ cái sản phẩm của chị ra để tặng cho khách hàng thì cái này gọi là gì lead magnet anh chị nhá hay gọi là cái mồi câu một cái mồi đấy thả mồi để hút khách hàng vào cái ao của anh chị đấy thì nhiệm vụ của anh chị nhá tức là mình chưa bắt anh chị là làm sản phẩm đều phễu sản phẩm giữ phễu sản phẩm quý phễu đúng không đó thông thường là gì khách hàng họ nhận cái mùa đời xong đúng không mùa đời xong khoảng là hai ba ngày sau là anh chị upsell anh chị hỏi họ là gì là khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm như thế nào đúng không và sau đó là <clears throat> anh chị thông báo cho họ một cái chương trình khuyến mãi đúng không chương trình ưu đãi đó là khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm này rồi đúng không sản phẩm in magnet rồi một cái mồi câu rồi thì chỉ dành riêng cho những anh chị nào mà đã nhận cái mồi những món quà của của Bình chẳng hạn đúng không đấy thì sẽ được mua sản phẩm đều phễu này với giá gì được ưu đãi ví dụ như vậy đó thì hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu là chúng ta làm cái bài tập đó là anh chị thiết kế ra một cái mồi nhá để tặng quà cho cho khách hàng đó chúng ta sử dụng ở trên phần mềm ManyChat để chúng ta làm làm sao để khách hàng ấy khách hàng nó vào ao chị nó thật nhiều đúng không thật nhiều thật nhiều thật nhiều càng nhiều càng tốt lúc đó thì gì anh chị mới có lượng khách hàng ở trong ao đó là anh chị có thể bán hàng được thế để làm một cái mồi câu ấy <clears throat> thì anh chị cứ tư duy nhá à mình đang bán sản phẩm gì mình có cái gì để tặng cho khách hàng không có thể là không cần sản phẩm vật lý không cần sản phẩm là cầm dùng thử được đúng không thế chị có thể tặng cho họ một cái gói giải pháp gì đó để tặng cho họ tặng cho khách hàng đúng không hoặc là tư vấn một giờ Đấy, hoặc là <clears throat> hướng dẫn sử dụng một cái gì đó mà khách hàng đang gặp phải vấn đề đúng không thì những phần bài tập mà nghiên cứu thị trường nghiên cứu sản phẩm vấn đề khách hàng là chị đã đã học ở trong cái khóa học module số 1 rồi đúng không module số 1 mình dạy cho chị rồi phân tích sản phẩm phân tích thị trường và phân tích khách hàng và phân tích chính mình đấy anh chị xem lại nhé xem lại bài giảng đó thì chỗ lớp của anh hóa anh hóa thì học vào học nó ở giữa chừng nhá nó không sao cả anh hóa cứ học đi thì khi mà lại mình đã quay vòng đến nó Facebook anh hóa lại vào học nhá yên tâm <clears throat> một số bạn bạn thúy vậy nha một số bạn học sau ấy đó, thì các bạn cứ học theo của này không sao cả nó không ảnh hưởng thì anh chị có tư duy nền tảng anh chị làm rồi đó. thì bây giờ mình sẽ làm mẫu chị nhá làm mẫu một cái mồi câu một cái mồi câu nhá để dẫn khách hàng hỏi nhận cái món quà này anh chị nhá và Bình sẽ thực thi ở trên phần mềm ManyChat. <clears throat> cái phần mà gì mở tính năng one time notification để chiều đi bây giờ mình làm tiếp phần đó là một số chị sẽ ngáo tiếp tôi bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái module này để anh chị gì à, thao tác thực hành và chiều nay anh chị có bài tập nhé à, anh chị làm xong và chiều nay anh chị là gì là thả vào nhóm để một người bấm xem test thử nó chạy như thế nào là để có một kết quả như vậy thì cho nên chúng ta sẽ học đến những cái phần phần khó hơn xíu nữa đó càng ngày càng khó đi rồi bây giờ mình sẽ thiết kế một cái màu mồi đúng không một cái mồi thì biết mình có một cái mồi <clears throat> mình có một cái mồi đó là gì là 101 chiến lược marketing đỉnh cao ví dụ như vậy 101 đúng không đó thì bây giờ mình sẽ tặng cái món quà này tặng cái món quà này nhé cho những anh chị nào cần đúng không là anh chị có thể quảng cáo cái mùi này đó quảng cáo cái mùi này và sau đó là anh chị đăng lên fanpage đúng không và để một cái đường link của mấy chat à, hay họ bấm vào à, hôm nay bài tập đơn giản thôi thì để được tạo được cái mồi này thì chúng ta cần những cái điều kiện gì ok nhé điều, điều kiện gì và bây giờ mình sẽ làm mẫu trước nhé và mình giải thích chiến lược rồi đúng không và bây giờ mình sẽ làm mẫu thực thi ở trên mình chat luôn này và mình sẽ làm ở trên một cái tài khoản mới đây tài khoản mới hôm qua đây rồi anh chị cứ bình tĩnh cứ xem nhé đầu tiên anh chị hãy bấm vào phần automation đúng không và mình bấm phần new flow đây à, new folder nhé new folder trước tạo folder trước để mình lưu trữ mình ghi là quà tặng à tặng này 101 chiến lược chiến lược marketing đúng không marketing đỉnh cao như vậy đỉnh cao và mình bấm vào phần create đó. thì mình tạo ra folder trước để cái gì à mình nhớ là gì nó nằm ở trong folder này nếu anh chị không tạo folder anh chị cứ bấm tạo những folder ấy thì nó sẽ hàng dài hàng dài ở bên dưới mày không phân biệt được đâu tốt nhất là anh chị cứ tạo cho mình những folder như này đúng không sau đó anh chị bấm vào phần à, folder này và anh chị bấm vào cái à, nút màu xanh new flow mình đặt tên lại tắt cái dấu nhân ở chỗ này đi bấm vào dấu x này đó anh chị lại bấm sửa tạo 101 chiến lược marketing bấm vào rename đó là <clears throat> bình tặng này rồi tư duy này là ví dụ anh anh chị viết một bài quảng cáo trên fanpage đúng không viết xong rồi sau đó là khách hàng nó bấm vào link thì nó sẽ nhảy nó nhảy sang cái chuỗi này đúng không nhảy sang chuỗi này thì câu đầu tiên là gì là mình sẽ chọn là gì loại nội dung là order nhé đó chào làm đơn giản chị nhé đơn giản thôi để chị dễ hình dung chào này danh xưng hôm qua là gì hôm qua mình đặt đặt là gì đặt là xưng hô đúng không chào xưng hô anh chị này phun nêm này đó đã gì đồng ý nhận 101 nhận này 101 ở ờ, chiến lược marketing để gia tăng doanh số cho công ty của mình của mình đúng không rồi sau đó này bình cho phần delay delay nhưng mà nó nằm ở phía bên trên đỉnh anh chị nhé trên đỉnh cái loại nội dung này còn nếu như ấy, anh chị mà để dưới đây khi anh chị bấm vào xuất bản topic này nó sẽ báo màu đỏ này à delay không thể gì nằm ở cuối cái loại nội dung này mà chị phải nhớ để chân đầu nhé cầm đây di chuột này chị hương chú ý này chị hương là gì anh hóa này di chuột vào thấy có gì có hình chữ thập nhá đấy cứ di vào nếu mà có hình gì có hình bàn tay là không kéo được đâu phải di chuột vào sang bên cạnh này đó nó có hình chữ thập rồi anh chị kéo lên cho mình nhả chuột ra bây giờ mình muốn để cho 10 à, giây đi 10 giây nhá đó ok 10 giây rồi 10 giây ok mình bấm lại này sau đó mình lại gì chỗ này là gì chỗ đoạn chat này mình là chào mừng à, chào mừng để đánh dấu a, à khách hàng đã bấm vào chỗ chào mừng rồi sau đó là gì sau khi mình chào xong này là bình lại gì next step là bước tiếp theo có hình ô tròn tròn từ dưới cuối này là bước tiếp theo này họ đã đọc 10 giây này khách hàng đợi 10 giây sau họ đọc cái nội dung này rồi rồi họ sẽ nhận tiếp theo là cái luồng như thế nào một follow như thế nào bấm chuột vào đây sau đó là bấm chuột trái này chọn messenger này đúng không hoặc cách hai cách hai nhé là anh chị bấm một nút màu xanh nhá dấu chữ thập ở góc bên phải đây bấm chữ thập này đấy là nó nó sổ ra hàng loạt những cái gì công cụ để chúng ta làm thì bình chọn là gì messenger đó thảo đây đã có hai cách để làm nhé đó. cứ thảo đây đã mình sau mình nối sau anh chị phải nhớ lối nó mới chạy nhé nối lại nó mới rồi chỗ này là gì bình ghi chỗ nội dung đây là gì à cái cái chỗ này bình ghi là gì à quà tặng đây à, quà tặng đúng không file quà tặng file quà tặng file quà tặng đúng không và sau đó mình bấm chuột vào phần edit đây rồi mình đã chọn nội dung là ở ờ, giờ đúng không chào anh phạm thanh bình đã đồng ý nhận rồi để nhận được món quà để nhận được món quà à, vui lòng bấm nút à bấm nút gì bấm nút này nhận 101 chiến lược ở à, bên dưới bên dưới nhé đó bên dưới này ok bên dưới đúng không thì cái nút này bắt đầu mình cho nút này S bắt tần nhé mình bấm nút này này mình ghi là nhận không một chiến lược đúng không đó cứ đặt là phải là đàn đá đàn đá rồi cái bước này này đừng bấm chuột lại này mình cho delay khoảng 3 giây nhé delay này lại kéo lên trên này đó nếu như bây giờ anh chị bấm public thì nó báo màu đỏ này à rồi một số chị sẽ gặp vấn đề này khi anh chị về anh chị làm mà bảo thầy bình như tại sao là bấm nó không cho bấm public nhỉ số 1 ở cái nút này chị này anh chị cái nút này là anh chị phải để cho khách hàng bấm đi đâu nhận đi đâu bấm nút nó phải nhảy đi đâu rồi khi nếu mà cái nút này đúng không nhận 101 chiến lược khách hàng bấm nút này nó có một số cái action như sau nếu như khách hàng bấm nút thì anh chị có thể gửi cho họ một tin nhắn và nếu như khách hàng bấm vào nút là anh chị có thể bỏ họ dẫn tới một website hoặc là dẫn dẫn tới một cái đường link quà tặng anh chị để driver nhé nếu như khách hàng bấm vào cái nút là có thể gọi điện với anh chị call number và nếu khách hàng bấm vào cái nút này là anh chị có thể dẫn à, khách hàng đến một hành động khác perform action hoặc là họ bấm nút là anh chị cho họ một cái điều kiện gì đó hoặc là random hoặc là smart delay một ngày sau hoặc là chạy tới một cái flow khác đó thì bây giờ cái nút này đúng không mình có một cái file này mình đã để sẵn ở trên driver rồi nhá driver rồi đó và mình sẽ copy đường link này nhé đường link driver này mình copy đây đó mình rồi mình bấm vào chỗ nút này nhé rồi sau đó là mình để phần open website đúng không và sau đó mình dán cái đường link vào đây enter url here mình dán vào đây đó sau đó mình bấm vào đăng này bấm public xem chắc chắn chưa được đâu được đấy chị nhá được màu xanh nhưng mà khi khi khách hàng bấm ấy họ chỉ nhận được gì mỗi câu này thôi bởi vì anh chị chưa nối lại với nhau follow là cái luồng mà đúng không là cái luồng nó phải nối liền mạch với nhau đó và bây giờ mình sẽ nối lại với nhau này nó step mình bấm vào đây bấm public thử này đúng không và bây giờ mình sẽ bấm view thử nhá preview này chạy thử này vào open messenger này <clears throat> nó xem nó chạy nhá đấy Đấy, chào anh Phạm Minh Quân này. Đã đồng ý nhận 101 chiến lược marketing để gia tăng doanh số thì mình để nhận được món quà vui lòng bấm nút nhận, mình bấm nút nhận này. Nó lại nhảy ra gì? nó nhảy ra cái file PDF này sau đó là họ bấm tải về họ đọc trực tiếp trên đây luôn đấy thì đây là một cái món quà tặng cực kỳ đơn giản và phần bài tập của anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay là anh chị nghĩ anh chị tặng cái gì cho khách hàng nào có thể là tặng một cái giải pháp gì hoặc là một cái video mà anh chị quay sẵn ở trên mạng ở trên YouTube anh chị tặng cho họ đó đấy bài tập của anh chị đơn giản như vậy thôi còn chiều nay chúng ta sẽ đi sâu về cái quà tặng này xíu rồi là thiết lập uh, ờ, xin số điện thoại xin email rồi xin địa chỉ như thế nào nhé thì chiều nay chúng ta sẽ đến cái phần fill và phần phần và phần cuối giờ chiều mình sẽ hướng dẫn chị bật cái tính năng gì one time notification lên đó hay lắm gì ạ rồi bây giờ mình sẽ giải thích cho chị Hương bảo thế thế thì mình em em up lên driver như thế nào đúng không ví dụ chị có một cái file chị biết chị à, biết mình có một cái file hình ảnh này đúng không mình up driver thì như thế nào đơn giản lắm anh chị ơi đấy dạy những người già người cao tuổi mình phải làm chậm rãi nhé bước một anh chị bấm vào google cho mình thấy chưa chẳng ông thầy nào kỹ tính chẳng ông, ông thầy nào tỉ mỉ như này đâu bước hai là anh chị chọn đến một cái địa chỉ của của mình nhé anh chị có địa chỉ gmail nào chị chọn cho bình Vậy mình có địa chỉ gmail đi phạm thanh bình đúng không đó, anh chị vào google này nhớ chọn địa chỉ đúng rồi địa chỉ gmail mình sau đó anh chị bấm vào đây này bấm vào cái à, các ứng dụng của google đấy nhá và anh chị bấm vào driver cho Bình, bấm vào driver đó sau đó là gì là anh chị bấm vào chữ mới này bấm chữ mới đúng không và chị tạo cho mình một thư mục này tạo thư mục nhá rồi mình ghi là mình anh chị muốn hiện đầu tiên này anh chị đặt dấu thăng cho mình dấu thăng này quà tặng này quà tặng 101 chiến lược đúng không bấm vào tạo này đây thấy chưa là cái quà tặng là đầu tiên này và sau đó anh chị bấm vào cái folder này đơn giản lắm ví dụ mình có cái file quà tặng đây đúng không đây ví dụ, ví dụ đây là cái file 101 chiến lược đây đấy nhá rồi mình cầm chuột này cầm chuột di chuột sau đó là mình kéo vào cái vào đây mình thả vào đây thấy chưa đấy là lên rồi này đó hoặc bước hai đó là gì là anh chị upload nhé upload lên muốn upload thì đây anh chị đây upload quả tặng đây đúng không bấm chuột phải này anh chị bấm nhớ này bấm vào cái folder ở trên driver này bấm chuột phải này bấm chữ tải thư mục lên này tải tẹp lên nhé nếu anh chị bấm vào tải thư mục lên thì anh chị ví dụ anh chị ở trên máy tính có một cái folder với cua cà mau này này đúng không thì anh chị bấm là tải thư mục lên còn muốn tải một cái tẹp riêng lẻ như như cái tẹp này hạn thì anh chị bấm vào tải tẹp lên như này anh chị đấy chọn đến cái chọn đến cái file mình muốn mình để trên máy tính sau đó mình bấm open nó đang tải lên này đấy tải lên rồi này ở bước số 2 để anh chị lấy được đường link để khách hàng bấm vào đúng không để tải cái quà tặng về anh chị chọn đến cái file quà tặng của mình ví dụ mình muốn để khách hàng họ chọn cái cái đắc nhân tâm này đúng không mình bấm chuột trái vào và mình bấm chuột phải bấm chuột phải này mình kéo này ra đây một xíu này bấm chuột phải này và anh chị bấm vào phần nhận đường liên kết nhé hoặc là bấm vào chia sẻ này thông thường mình bấm vào nhận đường liên kết này nó sổ ra cái này rồi sau đó là gì anh chị chú ý này khách hàng nó sẽ không nhận được nếu như anh chị để để bị hạn chế đúng không đó thì anh chị nào chọn cho mình là bất kỳ ai có đường liên kết này nó hiện màu xanh như này và anh chị chọn cho bình là gì đó là người xem nhé đừng để là người chỉnh sửa là họ xóa mất họ sửa mất của anh chị để người xem cho mình và sau đó bấm vào phần sao chép liên kết xong anh chị mở cái chat lên và bấm vào cái nút này và ở phần website nhé chọn đến phần website anh chị dán đường link nó vào đây đúng không dán vào sau đó bấm vào đăng sau đó bấm public là ok ok nha rồi để gửi đường link này lên bài quảng cáo trên Facebook đúng không thì anh chị chú ý đến bình cho bình đến một cái phần đó là phần starting step là phần bước đầu tiên này này đó anh chị bấm cho mình một cái trigger à một cái điều kiện nào đó trigger này thì để nhận được quà thì anh khách hàng phải làm như thế nào bởi vì add trigger ở chỗ ô search ba trigger name này anh chị gõ từ khóa là url URL đường link ấy đây thì nó ra cái gì messenger rep URL là chị bấm chuột vào đây đó và ở phần custom rep parameter này là anh chị đặt cho mình một cái tên nhé viết liền không dấu ví dụ là https này m.me xoẹt vân anh top hỏi chấm rep bằng w 160 thì cái đoạn đuôi nó rất là xấu đúng không thì mình sửa đó là gì 101 CL chiến lược đúng không? CL. Sau đó mình bấm vào xếp. Thấy chưa? Rep bằng này. 101 CL nó đẹp hơn chị nhé. Và sau đó là anh chị bấm vào phần copy URL to clip bow, bấm vào đây. Public đã này, bấm public đã nhá sau đó bấm vào copy. Nhớ public trước đúng không? Bấm copy. Và sau đó là gì anh chị mở fanpage lên đúng không? mở fanpage của mình lên đâu rồi fanpage rồi trang này đó anh chị có thể gửi món quà tặng này cho khách hàng vào ao của mình nhé mình viết bài viết này đó đây là một chiến một trong những một chiến lược marketing marketing đỉnh cao của chuyên gia hình dụng học Phạm Thành Bình đúng không Phạm Thành Bình đó thì sau đó là gì đây là mình nhấn mô nhé <laughs> chị đừng làm như này nhé là bấm nhận ngày ngày đúng không thì phần nội dung phần hướng dẫn viết nội dung hay là anh Bình đã, đã tặng cho anh chị rồi đúng không à hướng dẫn chị ở cái khóa ở môn số 1 rồi bị dán được link vào đây đó khi khách hàng nó bấm được vào link này đúng không ví dụ khách hàng nó bấm link này đúng không bây giờ mình bấm thử nhá sao chép bị dán vào đây cho nào enter này họ sẽ nhận được cái gì nhé đấy nó đang chat này đấy 10 giây mà đấy nó nhảy đấy đợi 3 giây sau này mình bấm nhận này bấm nhận này và wow, lừa đảo à 101 sao là đắc nhân tâm <laughs> Đấy thì đây là gì mình làm một cái ờ, một cái mẫu follow đơn giản để anh chị gì tặng quà cho khách hàng nhá đó thì bài tập buổi trưa của anh chị đó là gì anh chị hãy thiết lập cho mình một cái chuỗi follow tặng quà gọi là lead magnet đó đó anh chị có món quà nào là có thể là anh chị à, có sản phẩm anh chị chiết nhỏ ra để chị tặng cho khách hàng sau đó là anh chị chạy một bài viết quảng cáo cũng được nhé đấy, như bạn à, võ đức nhật ngày xưa bình bình dạy chiến lược là gì sản phẩm đấu phễu đấy lead magnet đó thì bạn ấy bán rất khủng khiếp bán rất khủng khiếp nhé và bạn tặng một cái pip kem chống nắng bạn chiết ra rất nhỏ này như bạn bán thu phí ship là 59 ngàn chị ạ à? đó thì cái tuyếp đó bạn sản xuất ra bao nhiêu có 5 ngàn thôi mà cứ cho chi phí ngoại tỉnh như ngoại tỉnh là bao nhiêu 5 ngàn uh, ờ, 30 ngàn đi 35 ngàn thì bạn vẫn lời ra anh chị ạ à? 75 9 ngàn đúng không bạn bạn vẫn lời ra được uh, mấy chục ngàn để sau đó bạn lại để tiền vào quảng cáo tiếp chị ở vấn đề không Đấy, thì đây là một số chiến lược uh, đầu óc của mình nhé mình nghĩ ra chị bị làm hái lắm nói chung là vui khi chị làm việc với mình nhiều chị mình sẽ thấy sẽ thấy là gì mình làm việc đó có đủ cao và gì kết quả như nào anh chị hiểu vấn đề không đấy à, là anh hoàng tặng quà cái đấy nhá chị nhá là chị hãy để đường link của mình ở trên group zalo nhé để mình bấm nhá chị nhá tặng luôn trên zalo chứ đấy, bài tập của chị nhá một số anh chị ờ, mà mới bắt đầu cái phần mềm này anh chị phải luyện tập từng bước một và mình sẽ đào tạo theo kiểu gì dẫn dây chị từng nước thang một để chị đi lên bây giờ 10 giờ 59 phút buổi chiều ngày hôm nay chúng ta bắt đầu vào lúc 14 giờ 45 phút thì chị giống hôm qua 13 giờ kém 15 chúng ta bắt đầu để chị có thời gian luyện tập nhá Hoàng Hoàng mới gửi cho thầy Bình xem cái à, cái bài tập mà thầy Bình hướng dẫn thì mình xem thử thì mình ok để bị bấm xem nào mới gửi lên group đó, thầy bấm bắt đầu nhá đạo Tuấn Hoàng đấy anh Hoàng Automation hay quá thương hiệu cá nhân automation luôn hay úi rồi hay thế à có hình ảnh rồi <laughs> đấy ý tưởng vui rất hay này anh hoàng để hình ảnh phía trước này rất là đẹp mắt này nhận 100 trường hồ chiến lược đấy tra tiếp này thấy chưa họ tên thì cái phần à, phần nhập họ tên đúng không buổi chiều hướng dẫn anh chị nhá đây phần sâu rồi đây, anh hoàng hầu hết rồi mà đó sau này là anh Hoàng sẽ dạy bộ môn này đấy automation đấy điện thoại này 0916807329 rồi Thuận ok cảm và đúng website của Thanh Bình luôn <laughs> và nhân sách trước ok anh Hoàng làm rất rất là nhanh chị nhé anh Hoàng làm rất nhanh đấy anh chị à, bài tập của chị đơn giản vậy thôi cấp độ từ dễ đến khó nhá từ dễ đến khó máy hoàng đã làm được điều này rất là tốt rồi thì buổi chiều nay chúng ta sẽ nghiên cứu sâu là làm sao để lấy được à, trường tên khách hàng trường số điện thoại và trường địa chỉ sau đó chúng ta lưu lên driver đúng không đó thế mới vui chị ạ à? đấy ok nhá 2 giờ 45 bắt đầu và bây giờ nghỉ trưa anh chị đi nấu cơm <laughs> phụ vợ nấu cơm nhá